gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi này cây phường phía bên đường che nắng ban trưa nay con đường dẫn vào sân ca tắm trong mưa mái trường ngày ấu thơ và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa hai đứa trong tôi gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều đêm chờ sáng nhẹ lòng thao thức canh thâu đường gã nhỏ bên nằm đời mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi vắng nằm cạnh nhau nghe đêm nhớ lời ngọt ngào âu yếm So.